thì Lan sẽ đập hộp chiếc iPhone 14 Pro Max để tháo hết máy ra thay hoàn toàn bằng vàng nguyên khối và kim cương Wow một chiếc iPhone 14 Pro Max màu đen Tại sao Kỳ Lan chọn màu đen? Bởi vì Kỳ Lan muốn sự kết hợp giữa vàng hồng Rogol phản chiếu vào Màu đen này tạo nên một cái sự đổi màu lấp lánh trên bề mặt sau của chiếc điện thoại iPhone và bây giờ cái lăn lột luôn Và khởi động lên Quả táo khuyết đang dần dần xuất hiện Đây điểm nổi bật nhất trên màn hình của chiếc iPhone 14 Pro Max này là cái chỗ này hình ảnh màu sắc có lộ lên màu ẩn tím ốc ốc cái đẹp men trên chiếc A16 ra chúng ta sẽ thấy được đây chính là chiếc A16